Hello, xin chào tất cả các bạn Mình là Bi Beo Mình rất cảm ơn các bạn đã vào xem video đầu tiên của kênh chị Nam Ánh Chúc mọi người xem video vui vẻ Mở đầu video, đầu tiên chúng mình sẽ đưa các bạn đến một vùng nông thôn Mm. Nghe lời có mặt toàn đá không? Đây, đây, đây, cá này cá này cá đây. này chạy mẹ luôn rồi. thầy ơi đừng con đừng con đừng khổ với trời xin được không xanh như sinh đồn phải không cuộc sống sinh đồn phải vậy khỏi khều khều hang vô kìa né né mấy cái cây uh, ờ, rau của ổng trời Vinh có từng ăn cá gì chưa? Nướng chui nè. Này đúng là chui luôn á. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bibel đây Và đây là dạ. Thương Thương Có biệt danh là Thương Thương Công Báo <laughs> Và sau một uh, um, gì một thành quả chắc chả có hai anh em mình ừ, bây giờ hai anh em mình sao nè dạ, dạ, thưởng thức uh, okay, cái em luôn. đó ok em luôn mời cả nhà xin mời cả nhà nha cùng thưởng thức cái hai anh em mình nha rồi anh em mình ăn đi cá ngon ha cá tươi vừa chín tới vừa chín tới cái nào đẹp xuất sắc ăn này biết nào à, ờ, à, mà mà ờ, ốm nổi ăn này hả nào uh, ăn hết con cá có người thèm á ốm nổi nữa <laughs> cá này mà ai ai mà nhìn mà không chảy nước miếng mới sợ chảy nước miếng chảy nước miếng dữ gì sao dữ gì sao ăn này giống như ăn mấy mình hai đứa mình lên gần mà cái kiểu mà cuộc sống hoang dã là ừ. mốt mình làm à? gì à cái ẩn gì ẩn gì um, cuộc sống ờ, sinh, sinh tồn, tồn. Ừ. ăn con này, Thôi, ăn con này đi ừ. Ừ. này kiểu bóc là mời cả nhà nha à. ôi nhìn cái miếng thịt nè sắc chưa ngon lắm ai đứng đi ai đứng gì ai đứng mà ngon quá trời chạy nước miếng chạy nước miếng kìa ừ cái gì vậy ăn mình ăn kiểu mà mình nướng dân giả mà mình ăn theo kiểu quý tộc đấy được không ví dụ như mình làm thì mình dân giả đúng không nhưng mà mình ăn theo kiểu quý tộc ngon chúng ta há cái miệng sai ba ít anh l ra uhm. Tức ừ? mà lã em quên để tỏi đừng không đừng mà hứa hứa tỏi ừ. có tỏi không nó dường ngon của anh mà ờ, cuộc sống của anh ờ, công việc của anh sao vậy ổn định không trời ơi cuộc đời và sự nghiệp của anh mà bây giờ mà nếu mà kể ra là thiếu điều đem phải đi viết tiểu thuyết á mới hết thì à, lúc đầu thì cũng lên à, bình dương ở à, Vũng Tàu chứ Vũng Tàu mở quán nhậu rồi à, bán cũng đâu được tháng mấy hai tháng gì đó cái về Bình Dương ừ. về Bình Dương cái bán à, mở à, bánh mì BD ờ, độc quyền luôn em tưởng đâu anh bán nước tương chứ <laughs> rồi cái xong rồi cái thấy cuộc đời nó xô đẩy về quê nhưng mà thấy về quê thấy yên bình về quê thấy uh... ăn cá lóc ngon ăn cái lóc nướng uh, tự mình làm ừ. nó ngon hơn phải không đúng rồi với lại cuộc sống ở quê này ừ. nó bình yên lắm nó không có xô buồn xô buồn ví dụ như ở trên sài gòn em có thiếu gạo em đâu chạy qua nhà hàng xóm em mượn được nhưng mà ở dưới quê này được khác nhau ví dụ như nhà không gạo ừ, dì bảy ơi ờ, cho con mượn ngon hai lon gạo ta cho mượn liền còn đồ ăn có khi nhiều khi á, mình không có chạy đầu này cái xuống dưới sông cái bắt con cá lên cái có ăn à, không giống gì nãy hai anh em mình à. xin nước mắm ừ. chưa, đã có rồi trước cho Sài Gòn đồ đêm này kia mấy chỗ kia em dễ gì mình sẽ cho ngon ha lâu lắm rồi mới ăn được gì ừ. thấy tuổi thơ ha giờ chưa có bớt nó bớt mình ra nằm bắt lên xong cái bơm cũ rồi nướng giống như chưa lấy cái muối ngọt đó nhưng đừng có làm chặt lắm bớt cho khỏi cắt ông gì bằng mình cây nhà lá giường mà có gì dụng nấy nhưng cá này mình nướng vừa chứ đáy hồng nào ừ. thấy không ừ. ừ. mà ngon không cá ngon thật ok đó đi tới đâu rồi trời đây là trời ơi, kêu mày đi lấy cục me mà mày đi đâu nãy giờ đi thằng ông nội trời ơi ăn đi nè trời ơi tao chưa vô rồi bay ăn hết ừ. trơn ừ. trời nãy giờ con nước nãy giờ đợi chết ngon lắm mày ơi ừ, con mắm me mắm me đâu không có me không có me mà đi cỡ đó nó đi giống như là ờ, ai bắt cóc rồi anh này nhìn tao làm tao chưa hiểu nữa đấy kính chào quý cô cô chú anh chị mời cô chú anh chị anh dạ đây à, cũng là một thành viên của à, à, tụi em mình <laughs> cái kiểu nó kêu nó đi mua me à, nó ừ, đi mất cái kiểu mà <laughs> thì cho người dân ta giống kiểu là mười cho hai đồng đi mua tương mà một đồng <laughs> đi mua nhưng mà đi hơi lâu một tí ai ăn đây ăn thử đi thành quả của mình coi như thế nào hơi bị xúc sắc chắc ở trên đắk lắc đâu có món này hả Ừ, có chứ nhưng mà nó là cái kiểu khác đâu có gom đâu nữa lấy cho em cái miếng đó đi cái miếng ờ, cái lá lá ngò gí Ngồi gái à này họ gọi là ghế kìa ngồi gái <laughs> ngồi gái đừng à? cho miếng ừ. đi gao đi có trời ngon quá nè lát kìa nè nó thơm nè tự nhiên hai anh về nó bắt nhỏ đó mày luôn tự nói rồi. Ờ. cái bụng căng cái bụng quá trời cái bụng ăn bi á mời người ăn cùng à, anh em mình nha ba con cá đó ăn mà kiểu bóc chân giả thì ngon hay anh đi ừ. ở sài gòn là anh đi anh ăn được gì dễ gì ừ. cá nó ngọt cá ngọt ngọt mà sài gòn toàn ăn mà kiểu trong quán á nó không có được cái không khí giống gì nhìn nó ờ, ấy thì mình à, về quê thì mình ăn uống vậy thôi chứ ăn cái tay bớt dảnh này khác ừ, còn ăn cũng dảnh còn mà muốn sang muốn đẹp á vô nhà hàng Đúng không mà tôi kết cái cái món gừng ngon ừ. vậy mình anh về kết anh nói xạo xạo anh kết mà anh kêu nó đi mua kiếm me cho anh ừ, đúng rồi me đó đúng rồi tạm mắm me hay bị ngon nha ừ. Đừng giỡn nha, Chứ tưởng không mà... ngon mà ngon không tưởng hả? 11 mà kiếm không ra đâu đó Mà em khoái cánh muối Vậy Ừ Mạnh mà Muối cục á Ừ, muối này cũng được Tại thịt cá nó ngọt rồi, à. muối nó vô vừa mặn Mà hơi thiếu ớt Trời cay rồi đó Phải mình lấy miếng ớt mình đổ vô miếng này Còn gì bằng nó miếng uh, gì à này là cái gì quên nè ngò gái ngò gai gì ngò gai ngò gai là ngò gai cái này là mũi mùi mùi tàu hoặc là ngò lý nè cắn miếng bự thiệt bự không nhé như này ăn kiểu em lên anh đi ngứa ngon rồi cái kênh này thì vừa qua thì nó cũng giống như là một cái kênh rất là mới ừ. mới lần đầu tiên anh em cũng mới làm nên có gì anh cũng có gì có gì góp ý thêm nhiều để đăng ký thêm hoặc là góp ý nhiều thêm và cho cái kênh này một ngày càng phát triển hơn cho mấy anh em con mới thiếu thực từ à, sau này tụi em sẽ làm những cái clip à, nói về ẩm thực ba miền luôn miền tây miền trung miền bắc luôn cho, cho cô chú anh chị đón xem đã bữa mình đặt cho thiếu biệt danh gì đó. thiếu sao gòn <laughs> cảm ơn nha anh anh biết xà lơ anh, anh đi xà lơ hả anh nói xà lơ anh nói xà lơ cái ông trời những ngày đầu chắc là lần đầu tiên được lên uh, lên sóng như vậy ừ. nên là ngại nên cũng không biết nói gì cả chứ mai mốt mà quen rồi chắc nói nói nhiều lắm chịu không nổi đâu đúng rồi quen rồi nói khắc nói hoài luôn á nó không có nghỉ luôn á cá này ngọt nước luôn vừa chín tới anh em ở đây cũng đam mê ẩm thực lắm nên ẩm thực miền nào cũng được nên là khi nào mọi người cứ khán giả muốn xem về ẩm thực miền nào đấy miền Trung miền Bắc miền Nam miền thì, biển đâu đó thì miền có, núi thì hoặc là vì kênh của mình thì nó cũng sẽ vào là chuyên về ẩm thực và chuyên đi du lịch và kiếm nhiều cái ờ, ẩm thực của nhiều nơi để ăn và có thể là nấu thì đó thì mong mọi người ủng hộ cho kênh càng ngày càng phát triển hơn dài phố núi thôi nha bình thường à, mà chuyến tàu á mà chỉnh còn voi không còn hồi lần hồi lần có đi lên đắk lắc mà cưỡi voi luôn giờ tướng anh mà cưỡi voi nè dôi <laughs> chứ trước không đi cưỡi voi là thường ngày ví dụ mà giá voi là một lần cưỡi là mấy trăm á nhưng mà ừ. chủ ừ. voi nhìn thấy mình nó kêu để tao trả nửa <laughs> tiền khỏi cần cưỡi chứ không chạy lưng Tội. ngày xưa em nhớ ngày xưa là em có đi uh, cưỡi đà lạt À, cái gì mà đà điểu đà điểu khó ngồi mà ngày xưa thì tướng mình còn đi nhon lắm ừ. mà mình cởi hay ở lúc còn gái đó còn giờ đền thế quá không ấy vui vui mai mình có ý kiến này là chứ tụi mình đi ra ngoài biển đảo gì đó chơi à, cũng được á hôm nay ở đất liền thì ngày mai mai ra đảo leo đảo ra biển gì đấy rồi hôm nào nó lại lên núi ừ. hoặc là con hoặc nấu nhiều nhiều món của các vùng miền rồi cá tưởng không ngon mà ngon không tưởng nha ờ, à, nên, nên là mình ngon thiệt mà mình ăn cái con này mình ăn cho hết con này đi ừ, để con kia con ấy cho nó nó ngon ngon, ngon rồi <laughs> nó hấp dẫn rồi rồi giờ mọi người ăn cũng no rồi no à. thiệt á nhìn hai con cái vậy thôi chứ ở ngoài nó nhiều lắm nhiều lắm mọi người ơi chứ chứ ba nhìn thân hình này là phải hết nhưng nhưng mà cá này nhìn vậy nhưng mà nó nhiều lắm ăn chắc cũng không hết đâu ờ, chắc video thì lần đầu tiên thì cũng cảm ơn quý anh chị cô chú đã xem à, đây là video đầu tiên cũng rất nhiều sai sót á, thì cũng mong anh chị cô chú thì bình luận để góp ý nhiều hơn để kênh càng ngày càng phát triển và nếu mọi người thấy hay thì cho một nút like và một subscribe và bật chuông thông báo để nhận thêm cái ờ, video clip sau bye bye ừ. bye,